Xin chào mọi người, mình là Tuấn Vũ đến với cái kênh à, Top Khám Phá Thì lâu rồi mình mới à, làm về video Thì hôm nay mình xin giới thiệu mọi người về cái con bot copy trên nền tảng MT5 Thì à, trước đây mình cũng có đã từng giới thiệu cho mọi người về cái con bot copy trên nền tảng MT4 Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để copy trên nền tảng MT5 thì ở đây á, mình cũng ờ, chuẩn bị sẵn rồi để cho mọi người đỡ mất thời gian thì đây ờ, mình có chuẩn bị hai tài khoản MT5 rồi thì bây giờ mình sẽ thao tác hướng dẫn mọi người sử dụng cái con bot copy trên nền tảng MT5 thì ở đây mình ờ, đã tạo hai tài khoản MT5 và mình đã đăng nhập rồi nhé bây giờ mình sẽ bắt đầu thao tác copy đầu tiên thì mình sẽ vào cái mục bot thì cái ID này 500 đô mình sẽ chọn là master và ID này 1000 đô là ID copy thì ở đây là hai MD5 trên cùng một cái tài khoản Fnet nha thì con bot này nó copy được bằng batch view và batch riêng thì batch nào cũng được nhưng mà ít nhất phải có batch riêng bây giờ mình sẽ sử dụng à, copy một file sau đó mình pass vào đây sau đó mình đóng đi thì à, khi mình bỏ bot vào thì mình mở một cái chạc bất kỳ nào đó chạc nào cũng được để mình gắn bot lên mình vào cái mục tool option mình click những hết những cái này nhé rồi mình ok thì ở đây nó hiện màu xanh lúc đó là mình đã bật tool thành công rồi bây giờ mình qua tới con bot copy cũng mở một chạm bất kỳ chặt nào cũng được mình vào một, ờ, vẫn là cái mục tool option mình bật chức năng auto bot lên rồi thì khi mình bỏ bot vô thành công bây giờ mình sẽ ờ, qua cái tài khoản master mình lấy cái con bot ra đây là master đây thì ở đây á, mình điền cái tên abc hay là tên gì cũng được để nó hiện ra cái dòng comment nhưng mà khi mọi người đặt cái này thì cái viết chữ in hoa hay khoảng cách thì mọi người phải để chính xác thì ví dụ giờ mình để mặc định đi mặc định đây là copy đi ở đây là cái tốc độ copy thôi thì mình sửa lại bằng không rồi ở bên tài khoản master mình sẽ xử lý như thế này là ok giờ đến tài khoản copy đây mình đã lấy con bot ra rồi thì ở bên nãy lúc nãy là vẫn ờ, copy thì cái tên này nó vẫn đúng rồi thì ở đây mình sửa là bằng không cái tốc độ copy quan trọng nhất ở cái tài khoản copy là cái phần này phần này thì mình cũng giải thích luôn ở đây là copy 11 copy 11 là cái tài khoản master nó là 500 tài khoản 1000 à, ờ, tài khoản là 1000 thì ví dụ tài khoản 500 nó đi lệnh 0.01 thì tài khoản 1000 vẫn là 0.01 đây là copy tài khoản A nó đánh như thế nào thì tài khoản B nó sẽ đánh y chang như vậy đó là copy 11 còn ở đây là copy tỷ lệ phần trăm thì ở đây mình cũng uh, ví dụ cho mọi người luôn rồi ví dụ tài khoản 100 đô nó đi 0.01 thì tài khoản 1.000 đô nó sẽ đi là đây là tỷ lệ tài à không xin lỗi mọi người ở đây là tỷ lệ tài khoản ví dụ cái tài khoản 100 đô của master nó đi 0.01 thì tài khoản copy mình muốn nó đi 0.03 thì mình sửa vào đây hoặc là bất kỳ muốn đi lệnh bao nhiêu thì mình sửa vào đây đây đây mới gọi là copy tỷ lệ nè thì tự động nó chia ví dụ tài khoản master nó là 100 đô đi lệnh 0.01 tài khoản 1k nó sẽ là 0.1 ví dụ tài khoản khách hàng họ rút ra còn 900 đô thì tự động bot sẽ chia tỷ lệ là 0.09 thì nó có 3 mức để cho mình chọn thì bây giờ mình sẽ à, thao tác trước à, một cái là copy 11 đây thì mình sẽ chọn cái chế độ như thế này à, thì cái đây mặc định nó sẽ là copy 11 sau đó mình ok bây giờ mình sẽ qua thử đánh một lệnh ở bên tài khoản master thì ở đây mình khi mình làm cái này á thì mình đánh trên điện thoại hay đâu cũng được mình chỉ cần treo cái MT phần mềm này thì tự động nó sẽ copy thôi mình như vẫn còn sai sai một vấn đề mình sẽ reset lại một lần nhé reset lại phần mềm lúc nãy mình chưa reset lên nó chưa có vào nha mọi người rồi bây giờ mình sẽ thao tác lại đóng mình sẽ thao tác một cặp tiền nào đó bất kỳ à, lệnh buy sao sao đây mình sẽ chọn một cặp khác nha một cặp bất kỳ EG đi đây buy sell EG khi mình chỉnh tb thì top lot thì nó vẫn qua bình thường nha mọi người mình đang sell cái lệnh này TB nó vẫn qua nha mọi người đây TB cũng có lệnh này đây ở à, bên đây nó vẫn vẫn qua nè đây mình chốt lệnh đây copy là copy uh, à, 11 thì tài khoản này là còn 498 tài khoản này còn 998 thì bây giờ mình sẽ copy theo cái uh, tỷ lệ phần trăm quy tỷ lệ phần trăm thì cái thông số sẽ chỉ là là từ mình vào cái con bot copy mình chỉnh lại ở cái vùng này mình bật nó tự động nó sẽ chia tỷ lệ ví dụ bây giờ mình lên 0.02 03 luôn đây ở đây sẽ là chia tỷ lệ lên nó sẽ ít hai tài khoản ví dụ tài khoản này 500 đô tài khoản này 1.000 đô thì ở đây 0.03 thì nó sẽ đến là 0.06 gấp đôi tài khoản lên mình thử một lệnh sale và ở này tốc độ copy nó phụ thuộc vào cái đường truyền và cái cấu hình máy tính của mình nữa nha thường thì mình sẽ à, treo trên cái phần mềm à, VPS thì nó sẽ ổn định hơn tại hiện tại Việt Nam đang nâng cấp lên cái mạng 5G thì nó vẫn còn chập chờn thì trước đây mình cũng giải thích rồi sử dụng cái con bot à, copy này nó nhằm mục đích là mình có thể copy tất cả các sàn ví dụ ở đây tài khoản master đang là tài khoản snet thì mình có thể copy qua tài khoản copy là tài khoản tích hay bất cứ một cái sàn nào đó bất cứ một sàn giao dịch nào cũng được Tickmill, Live Forest, Hot Forest hay là bốn du hay là một cái sàn ngoại hối giao dịch ngoại hối nào đều copy được hết thì ở đây nó có một cái ờ, ưu điểm mà trước đây mình cũng đã giới thiệu mọi người qua cái con bot ờ, copy MT4 thì thay vì mình copy ở trên sàn thì mình phải ờ, lệ thuộc vào tài khoản chuyên gia thì ở đây mình sử dụng cái con bot copy này để mình có thể lấy lại cái phần hoa hồng từ tiền lót và mình có thể tùy chỉnh vậy tại vì mình copy trên sàn nó không có mất uh, nhiều chi phí ở đây thì mình sẽ tốn về cái BBS nhưng mà mình có thể uh, xử lý nó nó trơn tru nó dễ hơn tại vì trước đây mình cũng từng copy ở trên web nhưng mà cái nhược điểm ở trên đó là mình không có thể xử lý và mình phải phụ thuộc vào tài khoản chuyên gia còn như thế này ví dụ tài khoản khách hàng nó copy mà nó có vấn đề gì nó không có tiền nặng hoặc là à, nó có tiền nhưng mà nó muốn gồng nhưng mà nó không thể xử lý được tại vì tài khoản chuyên gia mới là tài khoản quyết định còn ở đây mình sử dụng phần mềm copy thì mình chỉ cần việc tắt tắt copy đi là mình có thể tự xử lý ví dụ nó âm bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ tắt copy mình không cho copy master nữa thì nó không có ảnh hưởng còn copy trên web là nếu mà mình hủy là nó sẽ cắt toàn bộ cái trạng thái nó đang giao dịch nên cái nhược điểm ở trên kia là như thế ưu điểm của nó là sàn nào mình cũng thể copy được cái công bố copy này sàn nào chỉ cần cái tài khoản master có backwheel giống như những khách hàng chuyên gia họ show cho bạn những cái tài khoản backwheel lịch sử nó rất ok mình dùng chính cái backwheel đó để mình copy lại cái sàn ví dụ cái, cái chuyên gia đó đang giao dịch cái sàn đó nhưng mà mình không thích cái sàn giao dịch đó mình có thể dùng công bố copy này mình copy qua cái sàn mà mình đang giao dịch hoặc là bất cứ cái sàn nào đó thì ở đây cái bảng này nó không có giới hạn về thời gian à, nó cũng không có giới hạn ID thì bạn nào cần thì à, inbox cho mình còn về cơ chế thì mình cũng có làm à, cũng khá nhiều video ở đây, đây là cái kênh của mình nó hoạt động nó cũng uh, lâu rồi thì mình cũng trước đây mình cũng có ờ, làm khá nhiều video về cái các ờ, bot tín hiệu bot trade này kia thì mình cũng có làm thì bạn nào có nhu cầu thì cứ inbox lại ờ, cái số Zalo hoặc Facebook Facebook của mình đây là số Zalo đây còn đây là Facebook của mình thì cứ ừ, thắc mắc cái gì thì cứ inbox và mình sẽ hỗ trợ cho các bạn ở đây mình cũng có hỗ trợ cái phần về chiết khấu phần trăm hoa hồng ở bên tại cái sàn Snet mình cũng có hỗ trợ robot uh, giao dịch ở tất cả các sàn uh, cũng uh, cảm ơn mọi người nha tại vì cũng khá lâu rồi mình mới uh, làm lại cái video này chúc mọi người có một ngày tốt lành